Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với bài học và Tiến muốn kể cho anh chị nghe về một câu chuyện có một ông bố gọi điện tới cho Tiến và nhờ sự trợ giúp hỗ trợ để ông bố có thể kết nối và trò chuyện với con vì à, giữa hai bố con xảy ra rất nhiều những cái khúc mắc và xảy ra rất nhiều lần tranh cãi với nhau và con thì đang trong độ tuổi dậy thì và người bố thì không biết cách thế nào có thể giải quyết được thì tiếm mới hỏi ông bố rằng à, không biết có cái chuyện gì xảy ra mà giữa hai bố con có những cái xung đột rồi những cái mâu thuẫn thì à, ông bố chia sẻ tại vì dạo này con mải chơi tại vì dạo này con dậy thì rồi tại vì thầy cô thì không quan tâm tới con rồi bây giờ thì xã hội thay đổi nhiều rồi nhiều cái tệ nạn dẫn tới con thì không nghe lời bố mẹ nữa thì tiếng mới hỏi tiếp không biết còn vấn đề gì nữa bố nhỉ bố ấy mới trả lời rằng bởi vì trong cái giai đoạn này thì tôi rất là bận trong cái công việc của mình nên là cũng không có thời gian dành cho con không biết con gì nữa tốt tại vì tôi cũng chưa biết cách nào để giao tiếp và trò chuyện với con cái đó là cái câu chuyện mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị thì các anh chị nhận ra điều gì là ở đây đầu tiên đó là ông bố đổ lỗi cho con của mình à, tại vì con thế này tại vì con thế kia rồi tiếp theo đổ lỗi cho thầy cô rồi cho xã hội uh, đó là cái tâm lý đổ lỗi chúng ta đổ lỗi cho người khác khi mà chúng ta đổ lỗi cho người khác chúng ta không nhận trách nhiệm về bản thân mình thì vấn đề đó có được giải quyết không khi đó là vấn đề của con khi đó là vấn đề của thầy cô khi đó là vấn đề của xã hội thì chúng ta không giải quyết được tại vì đó là vấn đề của người khác nhưng mà khi mà chúng ta nhận trách nhiệm về cho bản thân mình thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chúng ta sẽ tìm cách tháo gỡ những cái khó khi mà tiếm hỏi tiếp thì ông bố làm gì à ông bố bao biện đó là ông bố bao biện cho bản thân mình rằng bao biện rằng mình không có thời gian để dạy con đó là cũng là cái điều mà rất nhiều các bậc phụ huynh hay hay gặp phải đó là chúng ta bao biện cho những cái việc làm của mình do bận công việc rồi do công tác đi xa không thời gian dành cho con rồi cuối cùng chúng ta lại phàn nàn với người khác rằng à, con dạo này hư rồi con dạo này không nghe lời cha mẹ à, tôi cảm thấy rất là buồn vì điều đó đổ lỗi bao biện phàn nàn chúng ta thường hay mắc phải và đối với việc giáo dục con cái khi mà chúng ta đổ lỗi cho người khác chúng ta bao biện cho hành vi của mình và chúng ta phàn nàn thì những cái vấn đề với con cái thì không bao giờ được giải quyết bài học ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ tới các anh chị chúng ta không mắc phải những cái sai lầm đó là đổ lỗi bao biện và phàn nàn khi mà chúng ta chấp nhận đó là trách nhiệm của bản thân mình chúng ta nhận trách nhiệm về cho bản thân mình thì chúng ta có thể giải quyết được tất cả những cái khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau nhận trách nhiệm 100% về bản thân mình để chúng ta giải quyết tất cả những cái khó khăn những cái khúc mắc không chỉ trong cái việc giáo dục dạy con và tất cả những vấn đề trong cuộc sống cảm ơn tất cả các anh chị